Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 8 trải nghiệm để trưởng thành hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần thực hành tiếng Việt, mạch lạc và liên kết, biện pháp liên kết và từ ngữ liên kết, sách giáo khoa từ trang 59 đến trang 60. Trước khi vào làm bài tập chúng ta cùng ôn lại lý thuyết. Mạch lạc là gì? Mạch lạc là sự liền mạch về nội dung của một đoạn văn hoặc văn bản thể hiện qua thống nhất về đề tài, tiếp nối trình tự hợp lý giữa các câu trong đoạn văn, giữa các đoạn trong văn bản. Biện pháp liên kết và từ ngữ liên kết Liên kết là quan hệ về mặt hình thức giữa các câu trong đoạn hoặc giữa các đoạn trong văn bản. Phương tiện liên kết thường là các từ ngữ, các cái từ nối các phép liên kết phép nối phép thế phép lặp phép nối phép thế phép đặt như thế nào ta sẽ đọc ở trong cái phần à, à, khu màu cam bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy được các ví dụ về các phép nối phép thế và phép lặp bây giờ chúng ta cùng à, đọc hai đoạn văn sau và thực hiện các nhiệm vụ bên dưới đoạn thứ nhất một sam bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào 2. Ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. 3. Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy. 4. Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác. 5. Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó. Đoạn thứ hai, 1. Nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông. 2. Những gì ông thấy không giống như lời mẹ ông nói. 3. Ông cảm thấy yêu mến và tin tưởng tất cả mọi người xung quanh. 4. Ông thấy cuộc đời là chốn bình yên và an toàn. 5. Kết quả là ông nhận thấy mình khác biệt với chính gia đình mình. 6. Chưa bao giờ ông cảm thấy tự tin với quan điểm của mình, bởi gia đình ông luôn cho rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. 7. Mỗi khi ông và mẹ trò chuyện về một người nào đó và ông khen ngợi họ dễ thương, tốt bụng, thế nào mẹ ông cũng ngán ngẩm. Cứ chờ mà xem. Câu 1. Em hãy tóm tắt lược ý của từng đoạn văn trong một câu và cho biết nhờ tính chất gì của hai đoạn văn mà em tóm lược được như vậy. Ở đoạn thứ nhất, chúng ta tóm lược bằng một câu như sau. Ông nhớ lại cách nhìn cuộc đời của mẹ ông và bố. Với đoạn 2, chúng ta tóm được thành một câu như sau. Ông luôn tin tưởng vào mọi người, ngược lại mẹ ông luôn hoài nghi. Từ việc chúng ta tóm tắt được hai đoạn, mỗi đoạn thành một câu thì chúng ta sẽ trả lời rằng là nhờ vào các câu đều tập trung thể hiện chủ đề, giữa các câu có sự liên kết về hình thức mà chúng ta mới tóm lược được à, mỗi một đoạn thành một câu như vậy. Câu 2, chỉ ra phương tiện liên kết các câu trong đoạn thứ nhất và các câu trong đoạn thứ hai. Thứ nhất là ở đoạn thứ nhất trước. Đoạn 1, câu 2 lặp lại từ ngữ của câu 1. Câu 1 có từ bản đồ dẫn đường của cháu thì câu 2 có từ tấm bản đồ của ông. Ở câu 3 thì lặp lại từ ngữ của câu 2, lặp từ ông. Ông lặp lại từ câu 2 cũng có từ ông. Ở câu 4 thì à, dùng đại từ thay thế cho câu 3. Đại từ thay thế của câu 4 là từ bà. Thì từ bà này đã thay thế cho từ mẹ ông ở câu 3 các em ạ. Và ở câu 4 cũng lặp từ ông so với câu 3. Câu 5 với câu 4 thì có từ ngữ thay thế. Ừ. À, quan điểm đó ở câu 5 thì thay thế cho cái à, quan điểm mà à, bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác. Đây là cái quan điểm ở câu 4. Thì ở câu 5 không muốn nhắc lại cụm từ này nữa thì tác giả dùng từ quan điểm đó để thay thế cho cái cụm từ ở câu 4 này và cũng lặp từ ông. Thế còn ở đoạn 2 thì không cần phải phân tích nữa vì đoạn 2 chỉ có mỗi một phép duy nhất đó là phép lặp từ ông thôi. Câu 3. Câu nào có tác dụng liên kết đoạn thứ hai với đoạn thứ nhất? Những phương tiện liên kết nào được sử dụng trong câu đó? Chúng ta trả lời phương tiện liên kết đoạn ở câu 1 đoạn 2. Từ liên kết là từ nhưng, Lập từ là từ quan điểm. Câu 4. Em thử đổi vị trí các câu trong đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai theo một trật tự bất kỳ. Chẳng hạn 2, 4, 1, 5, 3 đoạn thứ nhất và 7, 3, 4, 6, 1, 5, 2 đoạn thứ hai. Hãy đọc lại các câu theo trật tự đã thay đổi và rút ra nhận xét. Chúng ta đọc lại, sau đó ta rút ra nhận xét. Tập hợp 1, 2, 4, 1, 5, 3 không còn phương tiện liên kết, không có mối quan hệ về nội dung. Tập hợp 2, 7, 3, 4, 6, 1, 5, 2 vẫn còn phương tiện liên kết, nghĩa là phương tiện, tiện liên kết đấy vẫn tồn tại, nhưng không có sự liên hệ về mặt nội dung. Vì vậy mà các câu trở nên hỗn độn, không toát ra chủ đề. Hoặc chúng ta cũng có thể trả lời phân tích dài hơn để hiểu như sau. Cách 2 ta cách sắp xếp à, ý thứ nhất là 2, 4, 1, 5, 3. Nhận xét một số câu liền kể nhau không còn phương tiện liên kết, nhưng quan trọng hơn giữa chúng không có mối quan hệ về nội dung. Cách sắp xếp thứ hai 7, 3, 4, 6, 1, 5, 2. Về hình thức thì phương tiện liên kết lập từ ông vẫn tồn tại, song giữa các câu không có sự liên hệ về mặt nội dung. Cả hai đều không toát ra chủ đề gì, vì thế đó không phải là hai đoạn văn mà chỉ là những câu văn lộn xộn rời rạc.